Hello, xin chào tất cả mọi người nhá, mình là Sam đây Thì mọi người hôm nay ờ, mẹ mình ờ, hai mình đi khoán ờ, mua dừa về đến kho thịt với mọi người nhá Thì mình nghĩ đã nghĩ ra một ý tưởng là mình sẽ mua hai gói dừa và về mình sẽ nấu cơm lam dừa nữa mọi người nhá Thì bây giờ mình sẽ đi thiết kế để mình nấu cơm và quả dừa này mọi người nhá Thì mọi người cùng đó xem video của mình nhá Thì đấy mọi người ơi, mình đã chuẩn bị xong rồi mọi người nhá. Mệt quá mọi người ạ. Loay hoay loay hoay mà cũng rất là mệt. À, mời mọi người uống nước dừa với mình nhá. Uhm, ngọt lắm mọi người ạ. Nhưng mà Bây giờ mình uh, sẽ bắt đầu đi nấu mọi người nhá Mọi người cùng uh, Mình uh, nấu hai quả dừa này lên xem Cơm uh, làm nấu dừa có ngon không mọi người nhá mọi mà ờ, thì bây giờ ờ, nãy giờ là mình ờ, nấu cũng rất là lâu rồi mọi người nhá nhưng mà cơm nó vẫn không chín được mọi người ạ nhưng mà hai quả dừa của mình đã bị nứt mất rồi thì nó nứt nó thủng đít ra rồi mọi người ạ đây thì mình lấy cho mọi người xem này đấy mọi người nhá bên trong bên trong vẫn là còn gạo nguyên đấy mọi người nhá chưa chín được một tí nào luôn vì cái cùi dừa nó dày lắm mọi người ạ còn đây này mọi người này mọi người thấy không mình nấu cháy thủng luôn nó bục hẳn cả đít ờ, quả luôn mà không không chín đâu mọi người ạ thì uh, video hôm nay của mình thì ờ, nó thất bại rồi mọi người ạ buồn quá mình tưởng đâu là được một bữa cơm ngon đây nhưng mà cuối cùng thì uh, video của mình đã thất bại rồi mọi người ạ thì thôi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhá mọi người nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé thì à, mình à, sẽ nghĩ ra một vài ý tưởng khác để mình làm video cho mọi người xem nhé mọi người nhé buồn lắm mọi người ạ